mời các con tìm hiểu nội dung ôn tập bài tập số 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài tập số 1 yêu cầu một thế kỷ là bao nhiêu năm, một năm là bao nhiêu tháng, một năm không nhuận thì có bao nhiêu ngày, một năm nhuận thì có bao nhiêu ngày, một tháng có bao nhiêu ngày, tháng 2 thì có hoặc bao nhiêu ngày như vậy tháng 2 một tháng thì thường có bao nhiêu ngày? Và riêng tháng 2 thì có bao nhiêu ngày nhá Các con thấy ở hai phần này đều có chữ hoặc. Các con chú ý để chúng mình cùng thực hiện. Xem là bình thường một tháng thì có bao nhiêu ngày? Có thể có trường hợp này và có thể có trường hợp khác. Vì vậy người ta ghi chữ hoặc. Ở đây cũng thế. Tháng 2 với những năm thường thì có bao nhiêu ngày còn với những năm nhuận thì có bao nhiêu ngày chính vì vậy người ta có chữ hoặc ở đây bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1 bài này thì khá dễ dàng đối với các con và cô nghĩ rằng chắc bạn nào cũng sẽ hoàn thành tốt và làm nhanh bài tập này bài giải một thế kỷ có bao nhiêu năm các con rất dễ 100 năm một năm có 12 tháng một năm không nhuận thì có 365 ngày và với năm nhuận thì sẽ có 366 ngày. Một tháng thì thường có là 30 hoặc là 31 ngày các con ạ. À. Với những tháng ví dụ như là tháng 1 này, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 thì sẽ có 31 ngày. Nhưng mà tháng 2, tháng, à, tháng 4, cô xin lỗi, tháng 4 này, tháng 6 này, tháng 9 này, tháng 11 thì chỉ có 30 ngày thôi.